Ví dụ số 1 của thầy là gì? Thì các em chú ý quan sát lên đây. Ví dụ số 1 này. Gọi S là tập nghiệm của phương trình 2 nhân cos x trừ đi căn 3 bằng 0. Đề bài hỏi khẳng định nào sau đây là đúng? Nhớ là khẳng định đúng. Thì à, chúng ta cũng có bốn khẳng định đề bài cho. Khẳng định đầu tiên, đan A là 5pi trên 6 thuộc S. Khẳng định thứ hai ở đáp án B là 11 pi trên 6 cũng thuộc E. Khẳng định số 3, 13 pi trên 6 không thuộc S. Và khẳng định cuối cùng, trừ 13 pi trên 6 cũng không thuộc S. Các em quan sát đề bài này, bây giờ chúng ta phân tích. Thì đối với phương trình này thì chúng ta cứ giải như bình thường. Chuyển vế trừ căn 3, sau đó chia hai vế cho cho 2. Chúng ta giải như bình thường, từ đó tìm ra được tập nghiệm và chúng ta kiểm tra bốn đáp án xem đâu là đáp án đúng, đâu là đáp án sai. Hiểu chưa? Vậy chúng ta sẽ có lời giải chi tiết đây. Các em chú ý, đối với phương trình cốt thì chúng ta không có điều kiện gì cả, chúng ta làm luôn. Ta có này, hai nhân với cốt x trừ đi căn 3 bằng 0 Tương đương với cos x sẽ bằng Chuyển trừ căn 3 sang vế phải và chia hai vế cho 2 Cos x bằng căn 3 trên 2 Căn 3 trên 2 thì nó sẽ bằng cos alpha và cụ thể alpha đây sẽ là gì? Cos của 30 độ hay là pi trên 6 Được chưa? Từ đó chúng ta tìm ra được tập nghiệm x sẽ bằng gì? Đối với cos hai họ nghiệm giống hệt nhau đây giống chỉ khác nhau dấu trừ thôi cộng trừ pi trên 6 cộng với k 2 pi với k là những số nguyên đúng chưa bây giờ chúng ta đã có s là tập nghiệm này rồi các em đã hiểu chưa bây giờ chúng ta đi tìm vài cái nghiệm cơ bản đầu tiên của s quanh quanh cái nghiệm uh, pi trên 6 này nha để chúng ta xem xem trong bốn đáp án này đáp án nào sẽ là đáp án đúng đấy là cách thứ nhất cách thứ hai các em có thể thử bằng cách là cho ví dụ như 5 pi trên 6 thuộc s chẳng hạn chúng ta cho 5 pi trên 6 là x giải quyết tìm được k là ok nếu như không tìm được k không có số k thỏa mãn thì 5 pi trên 6 sẽ không thuộc s Được chưa? Vậy đây thì sẽ tìm một vài một vài nha một vài nghiệm